Quý vị và các bạn thân mến, từ lời kêu gọi trồng cây của Bác Hồ vào mùa xuân canh tí năm 1960, cách đây hơn 60 năm, phong trào trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc. Tại Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, làm theo lời Bác Hồ dạy từ năm 2018, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã đồng loạt phát động phong trào hàng cây nông dân. Đến nay, hoạt động ý nghĩa này trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp 8 huyện thị xã thành phố, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương – Ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự sau, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ mô hình điểm ở xã Trạm Lộ, Hội Nông dân huyện Thuận Thành đã nhân rộng phong trào đến các cơ sở hội còn lại, như tại xã Hoài Thượng, cùng với việc khuyến khích các hộ gia đình tự trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xanh hóa môi trường sống. Trung tuần tháng 3 năm 2021, Hội Nông dân xã đã trực tiếp tổ chức cho cán bộ hội viên nông dân trồng trên 1.000 cây hoa ban và cây gỗ rổi dọc hai bên con đường dân sinh mới mở ở thôn Ngọ Xá. Sau khi à, tổ chức trồng cây, ban thường vụ hội nông dân xã đã làm sẽ làm việc xây dựng kế hoạch làm việc với cấp ủy và chi hội nông dân thôn Ngọ Xá về việc giao trách nhiệm cho chi hội nông dân thôn Ngọ Xá phân công trách nhiệm chăm sóc cho cây để làm sao à, theo đúng kế hoạch của ban thường vụ hội nông dân huyện và kế hoạch của đảng ủy đề ra. Khi à, hàng cây nông dân Ờ, của xã được tiếp nhận thì cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi và thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân huyện và bên cạnh đó thực hiện tốt cái lời dạy của Bác Hồ là chúng ta tiếp tục xây dựng các cái mô hình để phát triển đấy, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hoài Thượng là cách thức vô cùng thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa tâm nguyện sánh vai với các cường quốc Nam Châu, không chỉ về kinh tế, khoa học công nghệ mà còn về môi trường xanh sạch đẹp, yếu tố quan trọng góp phần làm nên chất lượng cuộc sống của người dân. Từ năm 2018 cho đến nay, đã có trên 10.000 cây xanh được cán bộ hội viên Hội Nông dân huyện Thuận Thành trực tiếp đảm nhận việc trồng và chăm sóc. Trong đó, riêng năm 2021 là gần 5.200 cây. Mỗi năm ừ, chúng tôi phát động là tầm cỡ 2-30.000 cây một, một năm. Nhất là trồng cây bạch đàn, hai là trồng cây keo dọc các tuyến đường để làm sao cái môi trường xanh sạch đẹp. Đặc biệt là năm 2021 thì chúng tôi trồng cây ở cái chiều bốn non xã Hàm Độ mà được sự của hội đồng dân ủy ban dân tỉnh và huyện à, tỉnh ủy và hội đồng nhân viên nhân tỉnh là phát động trồng cây một tỷ cây xanh chúng tôi phối hợp cùng với hội nhân tỉnh để phát động trồng cây tại xã trạm lộ và chiều non đã làm phát triển ra trong khi đó là thứ nhất là cũng được sự à, quan tâm của các nhà doanh nghiệp hỗ trợ về cây hai là hỗ trợ về phân để bón cái cho cái cây trồng để cho nó phát triển sinh trưởng tốt. Thì nói chung thì mọi người như người cao tuổi chúng tôi 80 tuổi thì thấy phấn khởi lắm rồi. Thì mọi người phải động viên con cháu là phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc để giữ gìn cái hàng cây cho nó được xanh sạch đẹp. Nó là cái cảnh quan của quê hương. Cùng với huyện Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh cũng là một trong những đơn vị nổi bật trong phong trào hàng cây nông dân. Là địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu dân cư và cụm công nghiệp được hình thành. Những năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo khuyến khích các doanh nghiệp và người dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. Góp phần vào phong trào xanh hóa thành phố và cũng trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phát động phong trào hàng cây nông dân ơn bác đến toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân. Đến nay, toàn thành hội đã triển khai xây dựng được 5 điểm trồng hàng cây nông dân ơn bác với tổng chiều dài trên 4.000 mét. Tổng số cây được trồng là hơn 28.000 cây, trị giá hàng tỷ đồng. Để đạt được con số hết sức ấn tượng trên, Hội Nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân trong việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Trước cái tình trạng ở phường Phong Khê, cái làng nghề thì hiện nay là cái môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thì hưởng ứng cái phát động phong trào trồng cây hàng cây nông dân của hội nông dân thành phố thì hội nông dân của phường đã đưa uh, bắt đầu trồng từ năm 2018 là đưa trồng hàng cây đặc biệt là là, là, ở bên cái ờ, nông dân ở khu Ngô Khê thì hiện nay là chúng tôi trồng được uh, hai dãy hàng cây thì đến nay thì được hai năm rưỡi thì cây cao khoảng khoảng đến 3 mét nhân dân uh, nhìn thấy là rất là phấn khởi sau khi bảo vệ được ờ, một phần cái môi trường cũng như không khí trong lành cho nhân dân ở khu vực ở trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân ở khu Ngô Khê. Nhà cây nông dân chúng tôi đang triển khai thì năm nay chúng tôi đã tiếp tục triển khai vào của hội nông dân của khu Trâm Khê và trồng được 2.000 cây. Hiện nay cây bắt đầu sinh trưởng và phát triển rất tốt. Đặc biệt góp phần vào sự thành công của phong trào hàng cây nông dân ơn bác trong hơn 4 năm qua phải kể đến sự chung tay góp sức, đồng hành ủng hộ của các mạnh thường quân các doanh nghiệp với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình đưa phong trào lan tỏa đến toàn xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, vì lợi ích 15 phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. À, chính vì vậy mà khi Hội Nông dân của huyện Thuận Thành đưa ra một ý tưởng trồng cây để bảo vệ hành lang đê điều và cũng là đồng thời để làm đẹp cảnh quan môi trường à, của thôn xóm thì bản thân tôi đã tình nguyện để à, tặng phân tặng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang ừ. cho cho hội và à, chúng tôi đã cùng bàn bạc để thiết kế một cái chương trình trồng cây gì và trồng như thế nào để cho cây có sức sống phát triển mạnh đồng thời vừa đảm, vừa đồng thời là làm đảm bảo đẹp cảnh quan môi trường, vừa đảm bảo được cái bảo vệ được cái hành lang. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong trào truyền thống tốt đẹp, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây rừng hàng năm của các ngành các cấp và nhân dân cả nước. Làm theo lời Bác, và cũng để hưởng ứng chương trình Cả nước trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu mục tiêu sẽ trồng 1 triệu 500 nghìn cây xanh giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2021, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh dự kiến đảm nhận trồng 50.000 cây xanh để bổ sung cho công trình hàng cây nông dân lên 165.000 cây, đồng thời tích cực tham gia đảm nhận chăm sóc bảo vệ để các hàng cây sinh trưởng phát triển tốt. Song song với việc tiếp tục phát động hội viên nông dân hưởng ứng chương trình hàng cây nông dân ơn bác, Hội nông dân các cấp trong tỉnh đồng thời tuyên truyền và tổ chức phát động phong trào hội viên nông dân tham gia đảm bảo vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cống rãnh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, phong trào chống rác thải nhựa, chiến dịch vệ sinh làm sạch đồng ruộng, nhằm nỗ lực bảo vệ môi trường sống. Như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vừa được Đại hội thông qua tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ, bảo vệ, và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh.